Chào anh em, chào anh em đang xem kênh của Tấn Casino À, à nhiều anh em hỏi là anh ơi, à, bây giờ mà đánh bài Đánh bài thì đánh ờ, bằng tay nghề với đánh bằng máy Thì theo anh thì đánh cái gì hiệu quả hơn Nói thẳng với anh em, đánh bằng máy hay đánh bằng tay nghề ấy. Đây, bây giờ Tấn sẽ thử luôn cho anh em xem nhé đó, tớ sẽ thử luôn cho anh em xem cách đánh bằng máy và đánh bằng tay nghề đây là tôi đang sử dụng bằng tay nghề để anh em biết là tay nghề với máy thì cái nào hiệu quả hơn nhé Đó, à. mỗi cái nó sẽ phù hợp trong một lĩnh vực khác nhau bây giờ chia sẻ luôn nếu mà anh em đánh bằng tay thì anh em phải luyện tập mất tầm vài tháng thì anh em mới có thể thành công được à, khi mà đánh bằng tay nghề đánh bằng lia, bài liêng nhé khi anh em dùng đánh bài liêng này em đặt cho người ta kênh bài này đúng không khi kênh bài xong thì mình cầm bài lên mình chia cái đấy là cái nguyên lý rồi thì bây giờ đánh bốn nhà đó ví dụ bây giờ mình chia là mình phải chia bài thì mình đúng không ván này mình sẽ gà cờ bao nhiêu tiền à một hai ba bốn năm đúng không hai mình chia bình thường luôn này đấy. Đấy, đánh năm nhà đánh bằng tay nghề đây mở lên xem bài này nhà này 8 điểm này to thế nhỉ à, nhà này 8 tiếp này Ui, nhà này 579 này nhà này 235 này nhà mình xem nào anh em đoán xem bài của tấn bao điểm bài của tấn không có điểm luôn nói thẳng là không có điểm ba quy sao Đấy, đây là đánh bằng tay nghề nhưng đánh bằng tay nghề mà anh em đánh liêng nó sẽ có một cái xác suất như này này không phải ván nào anh em cũng lấy phát ba thằng quy à, không phải ván nào anh em cũng lấy một phát ba thằng quy tại vì sao khi anh em lấy ba quy chỉ thi thoảng anh em mới làm được một vài ván thôi còn nếu mà anh em mà uh, thi thoảng mới làm được ván mà sau đó ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng thứ nhất là khi anh em ván này anh em làm được ba quy nhưng nó không hợp bài đối phương với anh em là không hợp bài thì anh em coi như là cũng bằng không đúng không Đấy, coi như là cũng bằng không cho nên là để mà suy suy tính ra ấy à, khi anh em đánh bài Đấy. bây giờ tôi sẽ sử dụng một con máy để cho anh em cân nhắc xem là anh em đánh cái gì hiệu quả hơn khi anh em lấy được bài anh em sẽ không thể nào mà phù hợp khi bài của đối phương không may mà anh em lấy được 9 mà đối phương nó lại lên là 10 GQ là mình thua rồi còn đối với một con máy đánh bài như thế này anh em không cần phải biết làm bài chỉ cần một số thao tác đơn giản đó là tăng nhập trò chơi và sử dụng trò chơi cái đấy nó dễ trẻ con nên nó cũng làm được đúng không ạ à, ví dụ đánh liêng nhé đánh liêng 3027 là đánh liêng Tấn sẽ đánh liêng là đánh liêng bỏ lá có những nơi là đánh liêng là không được bỏ lá thì mình bây giờ mình đánh là bỏ lá đi Đấy, nhiều nhiều chỗ chơi khác nhau Đấy, ví dụ đặt bài canh này mày máy bo năm thì mình bỏ một hai ba bốn năm mình chia à, như thế này là một hai ba bốn bài của mình điểm sẽ to nhàn đầu không cần phải luyện tập quy cả ăn luôn mà bài mình to rồi thì những cái bài khác nó sẽ không không to hơn được nữa đấy nhà mình quy cái át mà nhà này chín này không may mình lấy được bài mình lấy 9 điểm mà nhà người ta quy cái át là mình thua nếu mà đánh tay đấy sử dụng máy là rất là nhàn ví dụ bây giờ anh em không muốn bỏ lá anh em để chế độ là báo tụ lớn cũng được báo tụ lớn này à, báo tụ lớn là anh em chỉ cần để đây này tụ số 3 lớn anh em biết còn tụ số 3 lớn ví dụ mà bài anh em muốn lấy đấy anh em lấy bài tụ số 1 lớn này anh, anh em kênh lại một ván nữa đấy, kênh lại để cho nó chuyển một cái bài khác nó sẽ về những cái tụ khác đó. bài số 1 lớn thì bài của mình là 6 điểm là lớn nhất rồi đây là sử dụng máy rất là nhàn mà chính xác luôn mình nếu mà anh em mà có đánh ẩm tẩy ấy anh em đánh trào ấy thì anh em sử dụng máy đánh bài cực kỳ hiệu quả luôn mà khi anh em đi đánh bài thì thường thường sẽ có chân gỗ đi kèm hai người mà đeo hai cái tai nghe đánh bài thì chấm hết luôn Đấy. Anh đó báo một cái phải là anh em chia bài lên lượng đó. đó ván này lại nhất rồi sáu bảy tám một tỷ này liêng sáu bảy tám đó đây là sử dụng máy đánh bài anh em hỏi là đánh tay với đánh máy thì cái nào nhanh hơn thì Tấn sẽ test cho hai quy trình như thế để anh em hiểu anh em nhớ follow kênh của Tấn Casino để theo dõi nhiều clip Tấn chia sẻ về cách sử dụng máy đánh bài rất là nhiều để anh em biết cách chơi bài à, anh em có thể là sử dụng kính gấp tròng để đánh liêng hoặc là ví đổi bài áo đổi bài bên Tấn cơ sở thì rất nhiều đồ anh em có thể lên trực tiếp cơ sở hoặc là uh, alo Tấn sẽ gửi hàng về cho anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền đó xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em